Người ta nói Gara là nơi chứng kiến những phép màu Hãy cùng xem những đột phá nào đến từ Mercedes-Benz Một cuộc cách mạng với hệ thống lái tự động Drive Pilot Vài giờ chiếc xe có thể chủ động kiểm soát Mà bạn vẫn tự do Kỳ diệu, đúng chứ Một trong những sáng tạo đến từ